công thức gia tăng giá trị ha thu nhập của chúng ta sẽ bằng giá trị nhân với quy mô nhân với thời gian khi lấy ví dụ như là một người có một cái mức lương một tháng một ngày của anh ta ví dụ như là 300 ngàn một ngày làm việc 8 tiếng thu nhập của anh ta là 300 ngàn một ngày và quy mô của anh ta thì chỉ có phục vụ cho riêng một người thôi một khách hàng hoặc là một khách hàng thôi phục vụ cho một khách hàng mỗi ngày tới là anh ta phục vụ một khách hàng à, theo cái sự chỉ định của sếp và thời gian mỗi ngày của anh ta đóng gói trong vòng 8 tiếng sáng đi làm chiều về thì thu nhập của anh ta như vậy không thể nào gia tăng được và muốn gia tăng được thì các anh chị phải gia tăng một trong số những cái biến số này là giá trị quy mô hoặc là thời gian gia tăng nó lên thì thu nhập chúng ta mới tăng lên vì nó tỷ lệ thuận với nhau ha các anh chị ha đầu tiên là thời gian chúng ta muốn tăng thu nhập thì chúng ta phải tăng thời gian lên có nghĩa là sao chúng ta có thể là buổi sáng dậy thật sớm giải quyết công việc cho nó hiệu quả thì tới trưa là xong công việc một ngày rồi chúng ta có thể làm tiếp công việc cho ngày sau hoặc là phục vụ nhiều hơn làm nhiều hơn thức khuya dậy sớm làm được nhiều công việc hơn khi đó cái giá trị mà chúng ta tạo ra nó sẽ nhiều hơn thông qua cái thời gian của chúng ta à, anh chị ha tập trung hoặc là trong quá trình làm việc trước đây mình vừa làm vừa chơi thì bây giờ mình tập trung làm sao hiệu suất nó nâng cao lên gấp đôi gấp ba cùng với một khoảng thời gian đó anh chị ha hoặc là mình mua thời gian của người khác thuê người khác làm cho mình thuê nhiều người khác làm thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn đó là cái cách mà nhiều ông chủ bây giờ ông cứ thuê thật nhiều nhân viên để những người đó gắn vác việc cho ông ta và ông ta đang mua thời gian của người đó đó là cách để ông ta gia tăng cái thu nhập lên rồi cái thứ hai là gì các anh chị là giá trị giá trị ha làm sao để chúng ta gia tăng được cái giá trị của mình nâng cao bản thân mình lên thông qua việc gì ạ à? thông qua việc bán những sản phẩm giá cao thông qua những việc mà nâng cấp bản thân mình đi học tập phát triển bản thân mình gia tăng cái kỹ năng kinh nghiệm kiến thức của mình lên để mình trở thành chuyên gia trở thành tinh hoa trong cái lĩnh vực đó anh chị ha tinh hoa chuyên gia trong lĩnh vực đó thì thì sao thu nhập mình sẽ nhiều hơn anh chị ha ví dụ như vô trong một cái cửa hàng mà cắt tóc đi cái anh chàng mà cắt tóc mà có được cái bằng gọi là cây kéo vàng đi thi giải này giải kia rồi đi học những việc này việc kia về sưu tầm có rất nhiều bằng cấp treo lên thì cái giá mà anh ta cắt ở đâu đó nó khoảng một trăm rưỡi đến 200 ngàn một cái đầu còn cái người bình thường đó đi ra học một cái nghề đâu đó khoảng 3 tháng 6 tháng đi ra cắt cũng được nhưng mà sao mà anh ta chỉ có thể nhận được một cái đầu mà để cắt cho người ta là 50 ngàn thôi có sự khác biệt rất nhiều chuyên gia thì giá có thể gấp đôi gấp ba là chuyện bình thường và người ta sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để mà được chuyên gia phục vụ vậy là anh chị đã là chuyên gia trong cái sản phẩm của mình chưa chuyên gia trong lĩnh vực của mình hay chưa bao nhiêu trong số anh chị đang là chuyên gia của trong cái lĩnh vực của mình rồi thì comment xuống bên dưới là rồi còn chưa thì comment xuống bên dưới là chưa để chúng ta biết cách làm sao ở gia tăng giá trị bản thân mình lên thì lúc này cái thu nhập của chúng ta nó có thể ít lên gấp 2 gấp 3 là chuyện bình thường ha các anh chị ha ví dụ như kiên ví dụ như kiên cũng huấn luyện đi đào tạo giáo dục cho người ta nha các anh chị ha nhưng so với vấn đề mà một giáo viên mà đi học đi dạy là dinh dưỡng cúng với khoảng thời gian đó thì cái giá trị mà kiên chia sẻ cho người khác nó cao hơn một giáo viên một tiết chờ trong trường anh chị ha tại vì sao mình phải học cái kiến thức nó nó nhiều hơn mình phải nghiên cứu nhiều hơn giáo án của mình mình phải chuẩn bị nó bài bản nó nó nhiều hơn mình gia tăng nhiều mình chia sẻ và mình đưa giá trị nhiều cho học viên của mình hơn anh chị ha nên cùng một lĩnh vực cùng một ngành nghề nhưng mà có những người thu nhập thấp nhưng mà có những người thu nhập cao anh chị ha khác nhau là ở cái giá trị mà chúng ta cung cấp rồi ok các anh chị ạ à. rồi rồi có rất nhiều anh chị hiện tại là chưa chưa là chuyên gia chưa là chuyên gia thì mình thấy là trở thành chuyên gia đi có cách thức để trở thành chuyên gia mà lát nữa thì sẽ chia sẻ cho anh chị kỹ năng vua để giúp chúng ta trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình rồi rồi đến cái yếu tố gì quy mô quy mô chúng ta phải phục vụ cho nhiều người hơn phục vụ cho số đông người anh chị ha các anh chị sẽ thấy rằng một bác sĩ là một người có giá trị rất cao khả năng là có thể cứu chữa được mạng sống của một người còn ca sĩ hát lên thì cái giá trị chỉ là để giải trí cho người khác nhưng mà đa phần thường cùng với cái một cái mức độ đầu tư thời gian cho lĩnh vực đó thì thường ca sĩ sẽ thu nhập cao hơn một vị bác sĩ mặc dù bác sĩ giá trị cao nhưng mà ông ta mộ và chứa bệnh trị cho một người còn đây ca sĩ giá trị cho xã hội thấp hơn rất nhiều nhưng mà có thể phục vụ cho hàng ngàn người hàng trăm ngàn người hàng triệu người thông qua những cái bản ghi âm thông qua những cái chương trình ca nhạc trực tiếp thông qua những cái chương trình live show này kia thì thì ca sĩ có thể kiếm được rất nhiều tiền khác nhau là gì ở quy mô giá trị có thể là khác nhau nhưng về quy mô phục vụ cho nhiều người cùng một lúc thì chúng ta thu nhập nó sẽ gia tăng hơn rất nhiều tham à, canh vậy ha và những người giàu là những người có thu nhập rất cao bởi vì họ sở hữu một cái hệ thống nào đó những người giàu luôn sở hữu hệ thống một hệ thống này sẽ làm sao mà mua thời gian của người khác nâng cao được cái giá trị sản phẩm và có thể phục vụ cho đại trà rất nhiều người anh chị không và bây giờ các chị hãy ghi chép cái công thức này vào trong vợ của mình và tìm cách làm sao mỗi ngày nghĩ cách ta làm sao gia tăng giá trị gia tăng quy mô và gia tăng cái thời gian phục vụ cho khách hàng càng ngày càng nhiều thì gia thì thì thu nhập của chúng ta ngày càng càng tăng anh chị ha đây là vấn đề về tư duy và nó sẽ không sai đâu nó không sai đâu đúng không anh chị cái công thức này nó không sai đâu và quan trọng là chúng ta ứng dụng như thế nào để làm sao gia tăng được tất cả các biến số này gia tăng được thu nhập của chúng ta lên